chứ ba cái vấn đề game game là diễn ra trên địa bàn tuy rằng là các vị không có không ờ, không không có nhắc đến mà cái game này nó cũng dấu hiệu trá hình game nó trá hình cờ bạc rồi tệ nạn trong này nữa thì về vấn đề này tôi đề nghị là phải thu gom phải xử lý à, hoạt động mà không đúng giấy phép là phải dẹp